mình sống tập với công ty của mình thèm ai thì cứ nói từng ngày con lại một bên nơi đất bạn yêu mua một năm không nói đâu ta bao nhiêu yêu thương ngày nào bạn yêu mua hai năm không nói được là tôi thất bại của về bên nhau buồn nhất thứ này khi đôi môi em vượt xa khát khao mong trở lại một ngày em đây đã cùng em sẽ sơ bước trên đường tình trên đời này không tiền không làm được gì hết trơn á nhưng mà kỷ niệm là thứ khó quên nhất cuộc đời vốn dĩ là không biết thế sao ta vẫn nặng lòng nhân tình thế thai luôn muốn có trở về cái bụi cũng là không ai đang ghế không thật là quan dương ghế đâu

nhưng các em mà người ta có tặng các bạn một câu rất nhỏ khi nói chuyện người yêu đó là gì ạ nắm đầu mùa bao giờ cũng đẹp trái đầu mùa bao giờ cũng xây đối đầu bao giờ cũng vậy nắng ngọt nhau chứ cũng lắm đắng cay Cái tình thương gia đình rất quan trọng Nhiều đứa bắt đầu lớn rồi Các em không nhận thấy hạnh Càng ngày các em càng giáo sẽ đưa sự đó cấp một có thể đưa đón cấp hai điều bạn tự đi cấp ba tự chủ động nếu các em chọn lên đại học cao đẳng các em sẽ xa được và không khéo bữa cơm gia đình hôm qua chuyện qua các cơm các em ăn cơm với ba mẹ đó trưa nay đó có thể là bữa cơm cuối cùng đi với mẹ và cô gái nó đi lên tới cầu gần tới cầu rồi kìa đang thường thường là mẹ cầm tay cô gái cô gái cầm tay mẹ à, còn bây giờ thì tới cầu mà cô gái dựng cái tay ra và cô gái nói là kìa mẹ ơi cầm tay con đi tới người mẹ hỏi một câu của cô gái cái việc con cầm tay mẹ với mẹ cầm tay con đâu có khác gì đâu đâu mà cô gái nó câu như thế này mẹ à nếu con cầm tay mẹ thì đến lúc một lúc nào đó nguy hiểm con sẽ buông tay mẹ con con từng cách mà con biết cách làm cho dù chuyện gì xảy ra thì mẹ cũng không bao giờ buông tay của con nói này không có cái gì chắc chắn cả vì sao bản thân của anh ngồi kế bên trào nước mắt khi mẹ gọi cho anh anh bắt máy điện thoại lên nhà của em ấy và cô gái trào nước mắt vì sao thì được giản rất lâu rồi rồi tạm thời vậy đi ha tại vì cô cũng không có qua tay lắm <laughs> làm gì mặt nào mặt nấy chầm dầm vậy hôm nay là ngày học cuối cùng của đời học sinh thôi mà chứ đâu phải là ngày cuối cùng để sống đông mà sao buồn buổi lớp trưởng đâu rồi nó đi trễ cô đi học sao giờ này mới tới cô hôm nay đi trễ ủa em biết hôm nay là ngày học cuối cùng mà tại sao em đi trễ hết bữa kỳ cục vậy nhìn thấy con người ta viết chữ rất là đẹp lên cấp 2, lên cấp 3 chơi nhìn thấy con nhà người ta tối ngày cái con nhà người ta và kể cả lúc ra đường lúc lập gia cũng con nhà người ta con nhà người ta bạn rất ghét từ con nhà người ta cái hình ảnh nó giống như một hình ảnh hảo quyền ở đâu đó biết ai khỏi chuyện nó cái từ con nhà người ta và muốn nó bạn ơi dù sau này các bạn có làm nghề gì các bạn có ở đâu thì đúng ngày này các bạn quay về đây các bạn hộp đó các bạn có đồng ý không đồng ngân hàng thế giới người ta đưa ra cảnh báo trong 10 năm nữa 95 triệu việc làm thêm không tồn tại anh nhắc lại thời của ba má mình chỉ cần sức khỏe là có miếng cơm thời của ba má các em với anh mình gần tuổi nhau còn sức khỏe có miếng đất là có miếng cơm nhưng thời của các em đến thời điểm này anh cảnh báo các em đặc biệt người hai bên kia thời của các em một phải có bằng phải có bằng bằng trung cấp bằng cao đẳng hoặc bằng đại học các em phải có bằng hai phải có nghề ba phải cực kỳ giỏi nghề nếu không các em sẽ không có cơm ăn muốn các bạn hiểu về bản thân một không xót nhất vì đơn giản đó là gì ạ dạ nó phải sáng suốt nhất hai trái tim luôn nằm giữa lòng mình vì sao trái tim phải nằm trước ba hai cái lỗ tai chứng chỉ của một cái miệng nghe nhiều và nói ít lại tòa nhà chúng ta cần 100 đôi bàn tay để làm việc nhưng để dự án khớp một tòa nhà chúng ta chỉ cần một à, thực ra nói với các bạn đừng làm đổ những giọt mồ hôi của thầy của các bạn đừng làm đổ những công sức của ba mẹ các bạn kiếm tiền nuôi các bạn đừng làm đổ tương lai của các bạn bằng một đôi diêm đường mang tên sau lưng người khác nói sai về người khác những cái đó nhận cách đánh thấp đừng quan tâm những cái đó tiếp tục việc thứ ba thay đổi tốt nhìn hàng triệu người